Xin chào tất cả các bạn, mình làm video này để chia sẻ cho các bạn một cái chương trình mang tên là No One, viết tắt của cụm từ Newbie Option One, có nghĩa là lựa chọn số 1 dành cho người mới. Người mới đây là những người mới bắt đầu tìm hiểu hay là mới bắt đầu làm kiếm tiền online đó. Khi các bạn tham gia chương trình này thì mình cần các bạn cam kết và phải làm theo hướng dẫn 100%, hoạt động năng động tích cực mỗi ngày. Còn ờ, có nghĩa là mỗi ngày các bạn đều làm nhiệm vụ mình giao đó. Ai không làm theo hướng dẫn và hoàn thành những nhiệm vụ mình giao mỗi ngày thì mình sẽ xóa khỏi nhóm cái gì cũng vậy một đội nhóm muốn thành công một các bạn muốn thành công thì các bạn phải có kỷ luật thì nhiệm vụ này cũng khá đơn giản nhiệm vụ này chỉ là đăng bài để tuyển dụng thôi và khi các bạn ờ, tuyển dụng được những người đó thì họ cũng là ghép họ cũng thuộc nhóm của các bạn thôi giống như là mình cho các bạn thực hành cái việc đơn giản và cái việc phổ thông cái việc gọi là quan trọng phổ biến và gọi là nền tảng của ờ, kiếm tiền online đó chính là tuyển ghép đó mình nghĩ tuyển ghép là một cái hoạt động bình thường nó không có là gì là khó khăn lắm cái quy trình làm việc là như thế này tham gia cái chương trình này thì các bạn phải làm các bước sau đây bước đầu tiên là hoàn thành một khóa học khóa học này là khóa học miễn, th miễn phí khóa học online khóa học nhập môn MMO trong 3 ngày khóa học này à, bây giờ mình rút ngắn lại còn có 15 video à trung bình mỗi ngày các bạn xem một video à, 5, 5 video và mỗi video dài tầm khoảng 5 đến 10 phút nó cũng khá là nhanh cũng không có điều gì khó khăn nó cũng không có gì nhiều bước hai sau khi các bạn học xong khóa học này thì các bạn làm một bài thi trắc nghiệm cuối khóa à, trong đây khoảng đâu năm bảy chục câu trắc nghiệm gì đó tổng hợp lại những cái kiến thức cũng như là hệ thống hóa là những kiến thức mà các bạn được học ở trong đây thì trong đây các bạn sẽ được học hầu như là uh, khoảng 6 7 cái lĩnh vực trong kiếm tiền online đó cái thị liên kết xây dựng hệ thống online là nhiệm vụ kiếm tiền rồi uh, đầu tư tài chính sức bản nội dung số gì đấy những cái lĩnh vực đó thì mỗi một cái lĩnh vực mình sẽ uh, ra vài câu nói chung là làm trắc nghiệm thì các bạn làm với Google cũng đơn giản chỉ cần các bạn nếu có học có học này thì các bạn làm được và trong vòng 3 ngày đó song song với cái việc bạn uh, học khóa học đó thì các bạn làm cho mình một cái nhiệm vụ ở đây là mỗi ngày đăng 20 đến 30 một à, bài tuyển dụng tuyển thành viên cho nhóm thì các bạn tuyển thì họ cũng thuộc nhóm các bạn họ cũng là ghét của các bạn thôi mẫu bay đang tuyển dụng thì mình đã có chuẩn bị sẵn ở đây đây các bạn bấm vô đây sẽ chuyển hướng sang một cái link Google Doc có mẫu bay đang tuyển ra trong đây có khoảng đôi năm bảy mẫu gì đó mỗi ngày các bạn lấy dùng một mẫu mọi những mẫu này mình thấy nó khá hiệu quả khá ok và cái tỷ lệ tương tác với những mẫu cũng khá cao sau khi mà các bạn xác định là mình muốn tham gia cái chương trình này muốn ờ, cùng mình kiếm tiền thì các bạn vào nhóm Zalo này các bạn bấm vào lên này sẽ chuyển hướng ra một cái ờ, nhóm Zalo hỗ trợ trong đó mình có mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn à, dự án cái cái chương trình này mình mới nghĩ ra bởi vì mình thấy á, lúc trước giờ mình làm khá là nhiều chương trình rồi nhưng mà nói chung là nó cũng ra trả ra cái giống ôm gì vì thế nên mình mới tạo ra một cái chương trình này nghe nó khá tay khá xịn sò khá gọi là sang chảnh đó là Anuwan thì à, cái chương trình này cũng mới và mình nhận thấy rằng trong quá trình mình chia sẻ những dáng kiếm tiền online á, mình trong quá trình những mình mình bóc trao đổi với các bạn là kiếm tiền online á, thì cũng khá là nhiều những bạn gọi là người mới những bạn newbie có thể họ thuộc bất kỳ cái tầng lớp ngành nghề nào để bỉm sửa dân văn phòng sinh viên học sinh cái, cái nhóm học sinh sinh viên khá là nhiều còn lại mẹ bỉm sửa dân văn phòng công nhân nói chung rất là nhiều người hiện nay thì cái xu hướng kiếm tiền online nó đang trở thành một cái lĩnh vực khá hot hiện nay rất là nhiều người rất là nhiều thành phần tầng lớp trong xã hội tham gia và nhiều người họ khi mới tham gia kiếm tiền online họ sẽ khó hoặc là không không có một cái nơi hoặc là không có một khóa học nào mà nó tổng nó tổng hợp nó hệ thống hóa tất cả những gì trong kiếm tiền online có hay là hệ thống hóa những cái kiến thức cơ bản và nền tảng nhất về tất cả các lĩnh vực trong kiếm tiền online mình đảm bảo thậm chí là ở trên các cái uh, trang web các cái nền tảng phân phối các khóa học trực tuyến nổi tiếng nhất ở Việt Nam hiện nay là có ba cái nền tảng gọi là phân phối các khóa học ừ, nổi tiếng nhất ở Việt Nam là Eduman, China và và cái gì nữa ta uh, mình quên là uh, Unica ba cái nền tảng đó là ba nền tảng lớn nhất và mình nghĩ ở đây mình cũng chưa có nghiên cứu và tìm hiểu nhưng mà mình thấy hầu như là đa nền tảng nó không có một khóa học khi dạy kiếm tiền online thì cũng dạy dạy sâu từng mảng chứ không có dạy một cách tổng quan chi tiết nó tổng hợp tất cả các mảng mỗi mảng thì họ dạy sâu họ dạy nâng cao luôn chứ không có dạy tổng quan chi tiết không có định hướng những cái gì dành cho newbie vì thế nên mình muốn tạo ra một khóa học này tạo ra cái chương trình này thì có khóa học này là khóa học cũ nhưng mà kiến thức cơ bản thì nó cũng cũng gọi là không không có quá cũ lắm mình mới làm năm rồi so với năm nay thì nó cũng có nâng cấp nhiều, nhiều mình cũng có mình cũng có làm một cái khóa học cũng dựa trên cái này nhưng mà nó nâng cấp hơn đi đi dành mình triển khai một cái dự án về tính liên kết khóa học khóa học này kiến thức nó cũng xem xem nhau nó nhưng mà nói chung lại là những cái cơ bản thì các bạn cần biết về các lĩnh vực thì các bạn sẽ biết và cái điều quan trọng nữa là sau khi các bạn học xong có nghĩa là mình cung cấp cho các bạn lý thuyết xong thì mình sẽ cung cấp cho các bạn việc các dự án để thực hành thì ở đây mình có khoảng hơn uh, hơn 40 dự án khoảng hơn ba khoảng ba khoảng ba bốn chục dự án thuộc tất cả các mẫu lĩnh vực thì giống như là mình cung cấp cho các bạn công cụ cung, cung cấp cho kiến thức á, gọi là mình đào tạo các bạn lý thuyết cho các bạn dự án đi thực hành bước 3 này lựa chọn dự án đi chiến trong danh mục dự án của hệ thống thì ờ, mình sẽ cho các bạn một cái link tổng hợp rất là nhiều dự án và mình sẽ định hướng cho các bạn là nên làm dự án nào thì ở đây thì hiện nay thì ờ, các dự án kiếm tiền online thì đa đa phần là miễn phí thì nó kiếm ít còn đầu tư thì kiếm nhiều thì quan trọng là các bạn định hướng như thế nào nhưng mình có một cái chiến lược là kiếm tiền miễn phí để đầu tư cái này là một bình một điều bình thường với một cái số tiền các bạn đầu tư 200k thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm miễn phí và để đầu tư hiện nay cái số tiền tham gia tối thiểu của những dự án tiền online và là cũng hơi xịn sò là từ 200k trở lên thì ở đây thì mình cũng không kêu các bạn đầu tư tất nhiên là dính dáng đụng dính líu tới chuyện tiền bạc thì nó hơi nhạy cảm và nó hơi gọi là nhiều người kỳ thị nó nói tới chuyện, chuyện đầu tư thì nhiều người không thích ờ, đa số những người mới hoặc là nhiều người họ chỉ thích re thôi do một phần là trong tương lai họ bị gọi là lừa đảo đôi khi hàng chục triệu hàng trăm triệu <laughs> hoặc là hơn vì thế nên nhắc tới đầu tư là họ ngán còn những người mới thì à, mình cho các bạn chiến lược như vậy 200 ngàn các bạn có thể kiếm miễn phí tùy vào cái, cái lĩnh vực cái dự án hay cái công việc bạn làm có thể kiếm trong vòng một tuần thậm chí là một tháng thậm chí là hai tháng nhưng mà cố nếu các bạn thật sự cố gắng nỗ lực quyết tâm siêng năng kiên trì chăm chỉ làm việc mỗi ngày một cách đều đặn thường xuyên theo sự hướng dẫn của mình thì mình sẽ cho các bạn một cái mốc tối đa maximum luôn trong vòng một tuần kiếm được 200 ngàn để khởi nghiệp gọi là vốn khởi nghiệp thì mình không nói nhiều nữa các bạn bắt tay vào thực hành đi mình sẽ để cái link à, cái cái link tài liệu này trong mô tả của video này và các bạn à, bấm vào đó và các bạn xem các bạn thực hành à, các các bước 1 2 3 riêng bước 2 này cái bài thi trắc nghiệm đó mình cần tổng hợp và chỉnh sửa lại nhưng mình cũng chưa dẫn lên luôn à, trong thời gian các bạn học trong vòng 3 ngày thì mình sẽ hoàn thành cái bài thi này và trong vòng ờ, song song với cái việc song song các bạn học thì các bạn làm nhiệm vụ này mỗi ngày đăng 2 đến 30 bài để tuyển dụng xong cơ bản là những cái gì mà muốn truyền đạt cho các bạn thì mình đã nói hết rồi mong là chúng ta sẽ có một cơ hội hợp tác và mong là à, cách sau khi học hết cái sau khi tham gia cái chương trình này các bạn sẽ không sẽ không gọi là à, rồ hơn Ờ, bị hiểu nhiều hơn biết nhiều hơn à, mong là chúng ta sẽ có một cơ hợp tác ở những dự khác nữa tạm biệt mọi người hẹn gặp người trong các video sau à, sẵn ờ, tiện các bạn um, có thể đăng ký ủng hộ cho mình một cái subscribe luôn nha cái kênh này mình cũng tập trung để phát triển nè